xa vắng bây giờ chưa về tình yêu hoang phế xót xa nào nề xưa ai chót trao câu thề ai hay mắt cay hoen lệ để bây giờ xa cách sớm khi đèn đêm hiu hắt mưa về phố nhà buồn cho duyên kiếp thương tình bơ vơ vì đâu chia cách đôi bờ gặp nhau mà ngỡ như mơ đớn đau ngoảnh mặt làm thêm hoang vắng trời mưa ngồi đây ta nhấp men sầu buồn thương cho mối duyên đầu xót xa riêng một niềm đau thời gian ơi có khi nào chớ lại để tôi trông thấy em cười xinh đắm say ánh mắt bờ môi ngất ngây tiếng yêu ban đầu bên cung đàn gõ nhịp đêm men sầu buồn thương cho mối duyên đầu xót xa xin một niềm đau thời gian ơi có khi nào chưa để tôi trông thấy em cười xinh tươi đắm say ánh mắt bờ môi ngất ngây tiếng yêu ban đầu bên cung đàn có nhịp đêm đắm say ánh mắt bờ môi ngất ngây tiếng yêu ban đầu bên cung đàn có nhịp đêm trong chốn phồn hoa nâng ly em uống từng giọt rượu nồng ôm ấp người lạ vào lòng em giờ thân gái lòng đau đêm xuống dần chân mọi gối nhảy theo tiếng nhạc quay cuồng em đang hoang phí tuổi xuân khuya nay trên bước đường về nghìn chung mưa ướt cuộc đời lạnh lùng em buồn em khóc mình em cuộc sống xa hoa nhưng lòng em nhớ thương quê nhà cơm mắm dưa cà thăm tình quê hương thiên tha đời lắm phong ba đâu đẹp như giấc mơ ngày đó em hãy quay về có mẹ già mỏi mắt chờ mong son phấn làm phai mộng ước đời em lắm nỗi ưu phiền trôi đi năm tháng hồn nhiên thôi em gian dối người để làm gì cho héo tàn tôi dậy thì em về em hay về đi đêm xuống dần trên mọi gối nhảy theo tiếng nhạc quay cuồng em đang hoang phí tuổi xuân khuya nay trên bước đường về nghìn chung mưa ướt cuộc đời lạnh lùng em buồn em khóc mình em cuộc sống xa hoa nhớ thương quê nhà cơm mắm dưa cà thăm tình quê hương thiết tha đời lắm phong ba đâu đẹp như giấc mơ ngày đó em hãy quay về có mẹ già mỏi mắt chờ mong son phấn làm phai mộng ước đời em lắm nỗi ưu phiền trôi đi năm tháng hồn nhiên thôi em gian dối người để làm gì cho héo tàn tuổi dậy thì em về em hay về đi thôi em gian dối người để làm gì cho héo tàn tuổi dậy thì em về em hay về đi con số con số xấu vô duyên khi nhiều năm trắng tay học hành thì không khá chứ trả lại cho thầy văn chương vốn không hay sách đèn chưa giao mực nên vẫn mãi lòng đông với hình hài ôm yêu tay bám víu tương lai vô vọng như nước sông mà mong thì như lá chết nằm dài trên đường tay không vẫn tay không số nghèo nên phân ôm công danh đi như kẻ bụi đời không tương lai không ngày mai ngay giữa chờ đợi chân đi hoang con đường trước mặt về một chiều và một hương âm thầm mà đi nên dẫu muốn yêu ai cũng ngài chẳng dám nói hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai dám yêu tình người người lại không có có nghèo thì thương nghèo đi đâu cũng mang theo để làm duyên vơi không ngày mai ngày giữa chờ đợi đôi chân đi hoang con đường trước mặt về một chiều và một hương âm thầm mà đi nên dẫu muốn yêu ai cũng ngài chẳng dám nói hay nếu có yêu ai chẳng ai dám yêu tình người lại không có có nghèo thì thương nghèo đi đâu cũng mang theo để làm duyên với đời tình người lại không có có nghèo thì thương nghèo đi đâu cũng mang theo để làm bạn cùng tôi chân anh nhớ tên rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho xa lúc nửa đêm nhớ đêm lừa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm con đường tình xưa nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng nên khi vắng em đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm con đường tình xưa năm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng nên khi vắng em đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm nên khi vắng em đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi sương dài lời ru theo tháng năm dài từng lời ngọt ngào a à ơi bên mái tranh đầy yêu thương chum chim môi cười mẹ vui biết mấy con ơi canh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn con bé đọt mộng tươi luộc rau mâm muối dưa chiều trên đồng đua vui bên nhánh sông bìm bịp kêu ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi và từng ngày mẹ thêm nghe tiếng khóc ban xưa mai nó về áo con sườn dái có ai quay về ngôi mẹ khâu chiếc áo năm xưa có ai quay về cho mẹ thấy mặt thần con kia bầu trời xa xăm nhắn con tôi dùm về đây bên mái tranh xưa một mình mẹ quanh hiu giờ đây mái tóc như mây canh cá đầy nỗi lòng nào với có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi trên đồng đua vui bên nhánh sông bìm bịp kêu ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi và từng ngày mẹ thêm nghe tiếng khóc ban sơ mai nó về áo con sườn vai có ai quay về ngôi mẹ khâu chiếc áo năm xưa có ai quay về cho mẹ thấy mặt thần con kia bầu trời xa xăm nhắn con tôi dùm về đây bên mái canh xưa một mình mẹ quanh hiu giờ đây mái tóc như mây canh cá đầy nỗi lòng nào với có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi quê hương là cả dao mẹ ru thiết tha hồ là con sông xanh xanh từng cây lúa quê hương là trắng thanh đùa vui liếu lo trên đầu quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây nó đau trong lòng buồn nỗi buồn mẹ tôi nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi anh chiều ngồi ngắm áng mây trôi mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi sơm qua khói mờ vui tình quê chiều mến xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé có lũy tre vàng bờ lúa sắt ven đê dòng sông trôi lững lờ xuống vầng trăng soi bóng mờ chuối ngày đẹp và thơ chân ai hoen đôi mắt đỏ xót thương đầu môi ngôn từ nghe ôi khắp trời cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa còn được ai trong đời biết thương mình xin cha tôi về thời xa xưa lòng gió bên khóm hoa cà rượt đuôi bướm tung tăng diều cằn dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn chưa sầu chưa hờn oan xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chảy thắm đường ven tình mây khắp trời cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa còn được ai trong đời biết thương xin cha tôi về thời xa xưa lòng gió bên khóm hoa cà rượt đuôi bướm tung ta chiều cằn dây mãi đình thương đầu xanh chưa biết buồn chưa sầu chưa hờn oan xin cha tôi về ngày xưa trong mùa lúa bên ánh lửa hồng mẹ thức nấu ngô khoai ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chảy thắm đường ven tình ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày thắm đường ven tình cũ ta về chung đường vẫn như ngày đầu chờ nàng nơi chốn cũ tiếng yêu này u sầu nên bây giờ chẳng thấy người đâu hỏi thăm từng người nàng giờ vui duyên mới màu tím hoàng hôn màu nghe tắt lìm tâm hồn được tin lần này giờ nàng mấy áo cưới đứng bên sông buồn nghe trong lòng lệ anh vẫn tuôn lời tình chia phôi tình ta vỡ đôi đời bao thay đổi lòng không yêu nữa nào biết được đâu tình chưa thấm đã vội tàn tình yêu vội vàng như loài hoa giang dơ biết em thay lòng nhưng trong lòng anh vẫn nhớ lòng không yêu nữa nào biết được đâu tình chưa thấm đã vội tàn tình yêu vội vàng như loài hoa giang dơ biết em thay lòng nhưng trong lòng anh vẫn nhớ tình yêu vội vàng như loài hoa giang nhưng trong lòng anh vẫn nhớ tôi dấu đời trai vào mộng đăng chìm giữa bụi trăng rằm lìa xa gác ấm không hề gặp nhau thua học cho còn buồn vu vơ thức bao đêm làm dội đời chưa mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vấn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trăng vòng gác đêm trường trắng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều mơ ước mai đây đêm nữa vầng trăng về làm trăng đầy lối xưa đón mời ước vòng đêm tay trong tay đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn nắng ấm lên rồi tàn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa gác đêm trường Trăng còn in trên gối chiếc Thì còn nhiều thắm thiết Và mơ ước thêm nhiều Mơ ước mai đây Đêm nữa vầng trăng Về làm trăng lối xưa đón mời ước vọng đến người bàn tay trong tay đêm trắng hoen sương tôi giấu niềm thương tận cùng tâm hồn nàng màn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa nắng ấm lên rồi tàn đêm gác xuống tôi kể chuyện xưa trầm hư ao khi giấc mơ chợt tan hết tiền thì hết bạn hết tình ai yêu thương mình vì tiền đen trắng đổi thay ta trả cho người không mong gì người trả cho tôi tìm ai luôn thủy chung đêm sao vẫn trên đầu ngõ dịu nhấp vào môi giá biệt tháng năm huy hoàng uống cho say đời vì tiền em đã phụ tôi thôi hãy quên chuyện buồn ngọt bùi cay đắng bơ môi đời bao trái ngang biết đâu bên bờ trần thế bạn bè ngày xưa ngoảnh làm ngơ người tình ngày xưa đã phụ tôi trách cho chuyện đời giàu nghèo cũng thế mà thôi bên đầu ngon Dịu nhấp vào môi Giã biệt tháng năm huy hoàng Uống cho say đời Vì tiền em đã phụ tôi Thôi hãy quên chuyện ngọt bùi cay đắng bờ môi đời bao trái ngang biết đâu bên bờ trần thế bạn bè ngày xưa ngoanh làm ngơ người tình ngày xưa đã phụ trách cho chuyện đời giàu nghèo cũng thế mà thôi bạn bè ngày xưa ngoanh làm nhớ người tình ngày xưa đã phụ tôi trách cho chuyện đời giàu nghèo cũng thế mà nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngài còn xanh lúc bình trôi đến nơi phương trời cuộc đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp lòng đồng về miền tây đợi chờ anh thuyền tình quay về bến sông mong người em ru mấy câu hò ai buông tính tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương đang buồn cung điệu quán thương bên cầu tre lạc lẽo năm nào em ơi nhớ em lâu rồi anh trở về lại quê hát lâu rồi về miền Tây bao nhiêu niềm nhớ ao trắng bây giờ còn thẹn thùng bát bướm cùng anh Miền Tây má đỏ tóc quê em gái quê sớm trưa trên đồng Non lá nghiêng nghiêng hoài sao thấy được mặt nàng đây Sông nước khua chèo xuồng miền Tây mênh mông làng nước con gái đưa đò đẹp rạng người chiếc áo ba ba cầu tre lắc lẹo khó đi em gái ơi giúp anh qua đò nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh lúc bình trôi đến nơi phương trời dòng sông đưa phù sa một kiếp lòng đồng về miền Tây đợi chờ anh thuyền tình quay về bến sông mong người em ru mấy câu hò ai buông tính tan tan tình đau nỗi lòng người tha phương đang buồn cung điệu quán trở về lại quê hương em ơi nhớ em lâu rồi anh trở về lại quê người làng quê xa thôn làng đến nơi đô thành biết anh cô cô mang trong lòng tình em gái quê dập nhiều dòng đời ngược xuôi anh nơi đâu có còn nhớ nhau tối anh về làng xe rước hai hàng nhà người ta đưa đón cô dâu em khóc thầm bao một người thôn nữ đưa đò chuyện tình chôn vào xe rước hai hàng nhà người ta đưa đón cô dâu em khóc thầm bao đêm một người thôn nữ đưa đò duyên tình chôn vào đáy con tim ôi tiếng già kêu nhau lẽ bầy đêm thâu nỉ non như tiếng ai sâu những chiều buồn ai về bên xa bó bạn bè tâm hồn dạt sóng đi xa lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua sao đi đi mãi không lành con tim cho đây thương đây bao giờ thôi quên ai nhớ đi tìm trong giấc im đêm tha thiết gọi tên chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao như mình nhớ rằng ngàn đời chiếu chỉ một tình năm trời nhớ sao như mình nhớ nhau đời chiếu chỉ một tình đò năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ghé vào thơ mây giăng giăng lối cho chiều nay mưa cây đa bên cũ con đò năm xưa sông nước lưng lơ chờ bên đường chẳng đường tình nào mấy ai vui tình chia đôi thì thôi cứ xa rời đời còn dài ai biết tương lai chuyện đúng sai xin gửi lại ngày mai sao được ưu phiền Diều can ly cứ say đời vừa ý Bạn hỡi nghèo sang nào xó mình Đành lòng thôi ta cứ lặng thinh Còn quang vinh trước sau còn nghĩa tình hãy cho mình lối đi nhiều niềm tin vì cuộc đời bạc trắng như vui bạn tôi ơi hãy cứ vui cười diều đông đầy cây đắng đôi môi thì đêm nay cây đắng đôi môi thì đêm nay cứ say cùng với tôi diều đông đầy cây đắng đôi môi thì đêm nay cứ say vắng em đường đã thay tên con trắng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ô tô đi tìm đường đã thay tên con trắng kỷ niệm lạnh đầy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 trời cao đất lạ đừng buồn nhé em dù núi biết sông dài dù trời cao đất lạ đừng buồn nhé em quên lời xưa hẹn thề quên đi tình đầu để mình tôi sầu nhớ đêm vắng lạnh lùng dịu nồng đắng bờ môi thương số cho mình vì tình ai lừa dối để trái tim này nhỏ lệ sầu thương ngày đó bên nhau em thường hay bảo rằng yêu nhau trọn đời một lời em đã hứa vật đối sao rời nguyện thề chỉ mình tôi mơ đến mai này cùng chung chắn sẽ vui tình tôi nên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 mai vắng tanh mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa tranh lòng thương nhớ bơ vơ nhân thế ơi sao mà hững hờ từ lâu âm thầm sống kiếp nghèo nàn bao cuộc phận nghèo nên lòng dám trách chi ai làm người ai không ước cao mơ sang giàu lời danh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chúa cay cuộc đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên bồng bềnh duyên kiếp mong manh bao ngày sâu ngập mãi xuân xanh đường về hôm nay vắng tanh mưa lạnh lùng qua mái tranh xưa tranh lòng thương nhớ bờ vơ nhân thế ơi sao mà hững mới phụ mình thân phận nghèo nên lòng giam trách chi ai làm người ai không ước cao mơ sang giàu lời danh quyền quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chúa cay cuộc đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là kẻ nghèo chốn cô đơn vùi sâu yêu thương trong mồ chôn tình lỡ câu ái ân ban đầu mơ ước chung nhịp cầu thôi hết rồi tình cha lại trong nhau thôi khép lại trang tình còn gì giấc mơ quên câu yêu quên thể non hẹn biên quên nhớ thương hôm nào cho dấu yêu ngọt ngào nay hết rồi đành trả lại chẳng sao còn gì nữa đâu nay đã hết thật rồi trang tình mộng mơ tình nồng say Trăng yêu ngất ngây mơ ước trọn vòng tay Còn gì nữa đâu Còn gì nữa đâu Thôi khép lại trang tình Đừng hờn trách chi nhau Trời cao không thương Thôi đành quên chuyện cũ ai phụ phàng cho nhẹ lòng người lỡ bước sang liền cu quên ai ân bệ bằng không trách ai phụ phàng cho nhẹ lòng người lỡ bước sang quên ai ân bệ bằng không trách ai phụ phàng cho nhẹ lòng người lỡ bước sang ngang chưa bao lần gặp lại kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa anh ở phương xa tôi người nơi xứ lạ cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời thương tiếng cho nhau hai tâm hồn thơ dài để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu đêm mà lòng nghe vẫn vương mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại gặp lại người xa bao năm tháng mong chờ đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè chàng cùng lứa chúng tôi cùng đơn vì thương mến nhau chung một toan ra từ sài gòn yêu nửa đêm tâm sự linh kiếp tha hương đọc hành vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao hỏi em em lại khóc bàn tay xin níu lại xin thời gian chưa qua mau ngày xa thành phố nỗi vui cũng nỗi buồn đầy ấp ba luôn ăn lắm tám thằng trong chúng tôi đứa nghiêng vai ngồi tiếc nuối đứa khoanh tay nhìn trời xa nhau trong vài giờ không gian thì lại cách ngút ngàn rồi em ơi gió sông hương lạnh lắm phải chăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em bao nhiêu thương nhớ dâng đầy bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn khói thuốc chưa lần trăm môi chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi đêm nay viết cánh thư tình đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý giờ buồn người ở phương xa vẫn vơ từng đêm thôi đời trai nghiệp lính biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chi mấy thuở được làm quen đó đây sông cùng núi chia sẻ đau thương ngọt cho nên dù người thương cho nên dù người nhớ ba tháng dài được bao nhiêu có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền nghe tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn xiên vẫn thương khói thuốc chưa lần châm môi chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi đêm nay viết cánh thư tình đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý giờ buồn người ở phương xa vẫn vơ từng đêm qua đời trai nghiệp linh biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chi mấy thuở được làm đó đây sông cùng núi chia sẻ đau thương ngọt bùi cho nên dù người thương cho nên dù người nhớ ba tháng dài được bao nhiêu có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền có yêu thương thành phố phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền